Xin chào quý anh chị, quý nhà đầu tư. Thì uh, hôm nay hôm nay thì Tuấn Tú cùng anh chị chúng ta sẽ đi cùng đi phân tích một cái chủ đề mà nó rất hot ở thời điểm hiện tại. Thì cái chủ đề này thì nó thực ra mình nghĩ là nó liên quan đến kinh tế vĩ mô là nhiều hơn. Chứ không phải là nó thì nó đã ít liên quan đến thị trường chứng khoán à, Việt Nam ở hiện tại nhiều hơn. Nhưng mà uh, à, không qua video này thì mình uh, Tuấn Tú cùng với anh chị uh, chúng ta sẽ đi đi uh, phân tích một số góc nhìn đúng không ạ thế sẽ mình tin chắc rằng cái vấn cái bộ cái video này nó sẽ bổ sung rất là nhiều kiến thức về vĩ mô cho các chị đầu tiên là, về chủ đề nó là về Trung Quốc và Đài Loan đúng không ạ và tại sao tại sao à, cái duyên nợ của Trung Quốc và Đài Loan nó kéo dài như vậy à, và tại sao cái chính quyền Trung Quốc luôn luôn quyết tâm quyết tâm là phải thu phục bằng được Đài Loan đấy thì cái câu chuyện về à, à, cái câu chuyện về của Trung Quốc Trung Quốc và Đài Loan đó, là một câu chuyện nó có lịch sử từ rất là lâu rồi đúng không ạ từ thời và chiến tranh thế giới thứ hai thì các bạn biết là Đài Loan đó, thì theo con đường của tư bản chủ nghĩa còn Trung Quốc đó, thì à, theo con đường chủ nghĩa cộng sản và Trung Quốc thì xem Đài Loan là công nhận Đài Loan như một quốc gia và hai chế độ hay nói cách khác thì cùng Trung Quốc là xác nhận à, trên quan điểm của Trung Quốc là Trung Quốc à, là Đài Loan là một phần không thể tách rời khỏi Trung Quốc và Đài Loan là phần lãnh thổ và đang chờ được thống nhất đấy thì các bạn biết hiện tại là Trung Quốc có nhiều cái vùng tự trị khác nhau như vùng Tân Cương này các bạn thấy trên biểu đồ này là Tân Cương này Tân Cương này Tây Tạng này Nội Mông này là ba khu tự trị này rồi các cái uh, ngoài ra còn có gì ở ờ, bên Hồng Kông này Macau này đấy, các khu tự trị và các cái khu đặc khu hành chính thì uh, Trung Quốc uh, công tại vì cái lãnh thổ Trung Quốc uh, là thuộc top những cái các cái vùng lãnh thổ mà lớn nhất trên thế giới và Trung Quốc là một một trong quốc gia mà có đa dạng về đa dạng về chủng tộc về rất là nhiều đúng không ạ và Trung Quốc á, là một quốc gia hiện, cho tới hiện tại là đông dân nhất thế giới đông dân nhất thế giới đúng không ạ và cái lịch sử Trung Quốc là có lịch sử từ rất là, rất là lâu đời rồi hơn 5.000 năm rồi đấy từ thời Hoa Hạ Hoa Hạ tới hiện tại về à, Đài Loan về cái vấn đề mà Đài Loan đã tách khỏi Trung Quốc nó không phải là lần đầu tiên à, từ thời nhà Thanh thì à, Đài Loan đã tách khỏi Trung Quốc một lần sau đó thì à, nhà Thanh từ thời vua Khang Hy đã thì thì đã áp dụng rất là nhiều chính sách từ kinh tế chính trị Đấy, đến cả quân sự để để tái sát nhập à, để sát nhập Đài Loan vào à, lãnh thổ Trung Quốc. Tuy nhiên sau à, sau năm 1000 à, sau chiến tranh thế giới thứ hai tức là sau chiến tranh à, quốc cộng thì à, chế độ à, tư bản ừ, của à, tự giới thạch à, thì bị đánh bật khỏi à, đại lục và di chuyển ra Đài Loan và chế độ cộng sản hiện tại là đã thống trị hoàn toàn Trung Quốc đã thống trị trên đại lục và à, trước đây á, thì cũng có giai đoạn là uh, các cái chính, chính quyền ở đại lục á, là có ý định để thống nhất Đài Loan tuy nhiên thì uh, Mỹ đã can dự vào cho đến dẫn tới hiện tại là Trung Quốc không thể uh, ờ, luôn cho tới là Trung Quốc không thể thống nhất Đài Loan giai đoạn đó và cái mục tiêu về lâu dài của chính phủ Trung Quốc vẫn là tái thống nhất Đài Loan vậy cái câu hỏi là tại sao là Trung Quốc lại lại phải tái thống nhất Đài Loan đấy phải phải thống nhất Đài Loan đúng không ạ và khi thống nhất Đài Loan Trung Quốc được cái gì thì các bạn biết là về cái mặt về cái mặt các bạn biết là mặt về mặt lãnh thổ địa lý Trung Quốc nó rất là Trung Quốc thực sự là rất rộng rất rất rộng đúng không ạ nhưng mà uh, có thể nói là ờ, Trung Quốc hiện tại là tứ bề thọ bạch tứ bề thọ địch đầu tiên là trong nội trong nội bộ của chính phủ Trung Quốc các bạn thấy là các khu tự tự trị của Tân Cương này Tây Tạng hay Nội Mông á, thì à, đều gần đây á, đều xảy ra các cái cua các cái cuộc bạo động à, các cái cuộc à, ly khai đòi ly khai khỏi chính phủ ờ, chính quyền của trung ương đấy cái này cái này thì nó rất là dài một câu chuyện rất là dài và rất là lâu rồi và tiếp theo á, là cái vấn đề mà à, Trung Quốc còn có các cái như Hàn Quốc này các cái quốc gia về thuộc uh, bên dưới sự bảo hộ của Mỹ như uh, Hàn Quốc này, uh, Nhật Bản này, Đài Loan này, còn xua xua xuống bên dưới là có thêm Philippines nữa. Đấy, thì Việt Nam chúng ta thì là quốc gia trung lập, không theo ông nào cả, cũng không theo Trung Quốc, cũng không theo Mỹ. Đấy. Và Đài Loan á, là các bạn biết là cái, về cái vị trí địa lý của Đài Loan á, đây chúng ta thấy vào cái bản bản đồ á, thì nó nhìn nó nó tiện hơn rất là nhiều thì cái phần địa lý của Đài Loan á, là nếu như Trung Quốc mà sát nhập vào Đài Loan á, thì cái việc uh, các bạn uh, thì cái việc mà đi tiến Việt Nam xuống uh, những năm trước á, thì là chiến tranh là chiến tranh trên bộ á, nhưng hiện nay nó là chiến tranh trên biển Đấy, các vũ khí tối tân nhất thì uh, đều áp dụng cho các cái vũ khí khí tải quân sự nằm trên biển đó. À, các bạn biết là cái về cái lịch sử địa lý hàng hải các bạn biết là từ phía đây là phía sừng châu Phi này phía xứ sừng châu Phi đây là các quốc gia ở Trung Đông này Trung Đông đúng không ạ đây là Ấn Độ Ấn Độ rồi đây là Canada và Hoa Kỳ vậy thì khi mà các các quy quy cái các, các mà vận chuyển hàng hóa vận chuyển hàng hóa từ Ấn Độ bắt đầu đi qua Thái lan, hiện tại là hiện tại là chưa có xây cái vịnh vịnh này vịnh bắc qua ờ, eo biển Thái Lan này thì hiện tại là các cái các, các cái tàu bè đều phải đi qua e bên Ấn Độ Sri Lanka sau đó đi qua vùng Singapore đây đi qua bên dưới vùng Singapore đây và đi vòng lên đi vòng vòng vòng vòng quanh đây đi vòng lên đây đi vòng lên đây đúng không ạ đi qua biển đông đi qua biển đông ờ, đi qua vùng biển đông Việt Nam và cái cái đảo Đài Loan này này là một cái vùng mà lưu cứ có cái mật độ mà luân chuyển tàu thuyền cực kỳ lớn đúng không ạ luân chuyển tàu thuyền cực kỳ lớn các bạn biết là Hàn Quốc này Nhật Bản này là những quốc gia mà xuất khẩu uh, rất là lớn cả về công nghiệp uh, công nghiệp đúng không ạ nhưng nếu như mà Trung Quốc là thống nhất được Đài Loan á thì có thể xem Đài Loan như một cái tiền đồn tiền đồn trên biển đúng không ạ khi Trung Quốc mà đi tàu về đây hoặc là đi tàu thì các các nước uh, không chế được Đài Loan thì không chế được tất cả các vùng biển ở phía phía đông phía đông này đấy thì đi xuống đi hướng nào nó cũng dễ đi sang bên này của đi sang đi tiến ra bên phía này nó cũng dễ tiến ra bên Philippines nó đó là ý nghĩa về mặt địa lý về mặt uh, lịch sử uh, về mặt địa lý về mặt kinh tế là như vậy ngoài ra nó còn thoát khỏi các cái bao vây ờ, khi mà có bất, các cái bất ổn cái các khu về các của các khu tự trị Đấy, bất ổn của các khu tự trị bên trong nội bộ và cái nền kinh tế ở quốc tế ở trong tương lai ấy, nó là nền kinh tế biên nền kinh tế biên đúng không ạ giao thương hàng hóa à, giao thương hàng hóa đúng không ạ tại vì các bạn biết là khi mà giao thương hàng hóa thì cái chi phí vận tải bằng tàu thuyền nó rẻ hơn rất là nhiều nó rẻ hơn rất là nhiều đúng không ạ à, về các quốc gia mà có tiềm lực về quân sự lớn như thế giới cũng đều phát triển các cái loại tàu mà quy mô lớn các tàu như, như tàu tàu sân bay này rồi khô trục này rồi tàu ngầm này đấy đấy và chính phủ ờ, Trung Quốc có một cái lợi thế là Trung ờ, là Trung Quốc có một cái có một cả cái bờ biển rất là dài rất là dài đấy, và chính và cái tiền đồn nó chính là Đài Loan nếu khi mà mở cánh cửa Đài Loan này nó rất là thuận tiện cho việc ờ, phát triển về cả kinh tế chính trị và quân sự uh, tăng lên tăng lên về cái cái cái vị thế của Trung Quốc trên trường quốc tế rất là lớn rồi nhưng mà hiện tại các bạn biết là Trung Quốc đang bị bảo vệ bởi các cái nhìn thì không thấy gì nhưng các bạn thấy là Trung Quốc này ở ờ, Nhật Bản này, Hàn Quốc này Đài Loan này Philippines này đấy, Singapore này thì hiện tại á, đều là các cái đồng minh của Mỹ các cái đồng minh của Mỹ và Trung Quốc thực sự là nó giống như một cái cái Đài Loan nó giống như một cái cái cái, cái vướng mắc ờ, cái vướng mắc uh, trong khó chịu khó chịu đấy cho nên cái việc thống nhất Đài Loan là một cái việc đương nhiên mà Trung Quốc cái chiến lược nó nằm trong chiến lược về lâu dài uh, của chính phủ đấy vậy thì uh, vậy thì uh, cái thống nhất cái thống nhất mà khi mà việc Trung Quốc mà thống nhất Đài Loan đó, thì Mỹ sẽ được cái gì đấy thì à, khi à, các bạn gần đây các bạn thấy là bà Pelosi có thăm Đài Loan đó, thì bất chấp cái đe dọa Trung Quốc đó, thì à, đầu tiên đó, cái nghĩa việc đó là gì là bà khi mà bà Pelosi thăm được Đài Loan đó, thì khẳng định rằng liên minh Mỹ Đại đấy, qua đó cho các cái nước mà được sự dưới sự che chở của Mỹ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines thấy rằng Mỹ luôn bên cạnh họ và không bơi, không bỏ rơi họ trong mọi trường hợp à, qua đó thì nâng cao các uy tín của Mỹ trên trường quốc tế đúng không ạ ví dụ như các quốc gia nào có muốn ờ, được ờ, ờ, muốn được dưới trướng của Mỹ chẳng hạn kiểu như vậy thì à, thấy Mỹ nó là một quốc gia đáng tin hơn đáng đáng tin cậy hơn rất là nhiều đúng không ạ là quốc gia đồng minh đáng tin cậy rồi thứ hai nữa chính là dùng Đài Loan áp chế Trung Quốc ở biển Đông nó giống một cái cưa cánh cửa vậy nhưng mà cánh cửa này không mở thì Trung Quốc rất là khó à, nó kiểu nó nó giống như một cái một cái gây một cái thanh kiếm mà nó đâm đâm vào lưng vậy đó rất là khó chịu nó giống như cái gai mà nó nằm trước nhà các bạn thấy là cái gai nó nằm trước nhà như phong thủy như phong thủy các bạn thấy Trung Quốc nhưng mà cái phong cái phong thủy nó nó không tốt nằm trước nhà và thứ ba là muốn nói cho Trung Quốc rằng Mỹ vẫn là bá chủ trên thế giới đấy và chính mà chính xác hiện tại thì Mỹ vẫn là bá chủ trên thế giới về mặt kinh tế chính trị quân sự và về mọi mặt về vũ khí về quốc phòng hay là về à, các cái số lượng các nhà khoa học hay là mọi về các cái phát minh đấy hay là về các cái tỷ phú trên thế giới cũng vậy chính à, Mỹ vẫn là bá chủ trên thế giới đúng không ạ thì à, Mỹ có thể giật dây để các cái um, Mỹ có thể giật dây để các cái các cái tổ chức từ xa có thể gây uh, nhiễu loạn ở trong nội uh, chính phủ Trung Quốc nhưng mà Trung Quốc Trung Quốc hiện tại là chưa thể giật dây để gây nhiều đoạn trong chính quyền Mỹ đâu chưa thể làm đối với ngược lại như vậy và hiện tại thì Mỹ đe dọa Trung Quốc nhiều hơn đấy nếu như chiến tranh về kinh tế xảy ra thì Trung Quốc vẫn là nước quốc gia chịu thiệt bởi vì sao bởi vì các cái liên minh của Mỹ nó rất là rộng rãi rất là sâu rất là rộng đúng không ạ Mỹ liên các cái à, liên minh của Mỹ bao gồm gì à, bên bên Mỹ thì các bạn thấy không nói rồi là à, ờ, sân sau thì có Nam Mỹ này các quốc gia Nam Mỹ Brazil rồi ừ, Brazil rồi ờ, rất là tất cả các quốc gia bên ờ, phía xa sân sau bao gồm cả Mexico ngoài trừ Cuba Canada còn ở ờ, châu Âu thì Liên minh châu Âu bao gồm tất cả các quốc gia châu Âu ngoài trừ uh, ngoài trừ gì ngoài trừ ông Nga ông Nga thì một nửa châu Âu nước châu Á rồi ở châu Á là gì ở châu Á đó gì có Nhật Bản Hàn Quốc Philippines rồi có cả Thái Lan nữa Thái Lan là đồng minh đồng minh ở, ở, ở gì ở Trung Đông có gì có các quốc gia ở Ả Rập Xê đấy có quốc gia các quốc gia Ả Rập đấy thì tất cả những đồng minh của Mỹ đều là quốc gia đều các là các quốc gia mạnh về kinh tế và có thể mạnh về quân sự nữa mạnh về quân sự như Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Ý, Nhật chẳng hạn kiểu kiểu như vậy các quốc gia đều là quốc gia mạnh về kinh tế và mạnh về chính trị và mạnh về khoa học nữa thì và việc Đài Loan có một cả thứ mà cả thế giới đang cần kể cả các doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ và nói chuyện ở ờ, Đài Loan hiện tại là có một cái doanh nghiệp mà được gọi là doanh nghiệp mà quan trọng nhất thế giới quan trọng nhất hành tinh à, các bạn nghe đến, đến các các các cái doanh nghiệp mà Ờ, các cái doanh nghiệp mà giàu nhất hành tinh thì các bạn biết rồi đó có doanh nghiệp mà lớn nhất hành tinh thì các bạn đều thấy là như Amazon hay là Tesla hay là quy ở ờ, của ờ, Berkshire Hathaway đấy nhưng mà đâu mới là quanh những doanh nghiệp quan trọng nhất của Mỹ hay là Apple cũng không phải đúng không ạ nếu như mình thấy hiện tại nơi Apple sụp đổ đúng không ạ thì không bán iPhone nữa ok chúng ta có Samsung đúng không ạ chúng ta có Samsung đúng vâng không ạ có chúng ta có gì có Xiaomi chúng ta có gì có uh, Huawei có hàng tá hàng tá nhà sản xuất điện thoại có Nokia đấy chẳng hạn như uh, rồi nếu như đó là nếu nếu như uh, chúng ta không có Apple vậy hoặc là nếu như chúng ta không có Facebook thì chúng ta có gì chúng ta vẫn còn có Twitter đúng không chúng ta vẫn còn ví dụ như Việt Nam có Zalo ấy vẫn còn có rất là nhiều các cái công ty mà công nghệ ờ, về tương tự như hay mạng xã hội tương tự như vậy đó nếu chúng ta không có gì không có Amazon thì chúng ta còn còn có gì à, ở Việt Nam chúng ta có Tiki rồi ở Mỹ ở Trung Quốc chúng ta có gì Alibaba kiểu như vậy đúng không ạ cũng có rất nhiều doanh nghiệp có thể thay thế được các doanh nghiệp đó nhưng mà ở Đài Loan có một doanh nghiệp mà cả thế giới đều cần nó chính là cái quả tim của một cơ thể con người đó quả tim của một cơ thể con người và ờ, ờ nhất là đối với thời điểm hiện tại đấy nếu như mà uh, cái gọi là nó tắc nghẽn trong cái khâu hàng hóa bất cứ ngành gì cũng được nhưng mà đối với đối với công ty này nha nếu như nó ngừng sản xuất hoặc là tắc nghẽn trong một khâu nào đó thì nó ảnh hưởng đến lên toàn thế giới tại sao lại như vậy à, các bạn đều biết là cái, cái các cái doanh nghiệp mà có một trung Đài Loan có một doanh nghiệp mà Trung Quốc luôn thèm muốn đó là tập đoàn STSMC TSMC khi các bạn đọc bài báo các bạn biết quan trọng vai trò của TSMC nó quan trọng như thế nào cái TSMC này là một cái tập đoàn chip khổng lồ của Đài Loan à, và cái việc của à, TSMC này là gì à, TSMC chịu trách nhiệm sản xuất các con chip theo đơn đặt hàng theo đơn đặt hàng ở Mỹ thì người ta cũng có thể sản xuất được các cái con chip này tuy nhiên thì cái việc mà các công ty ở Mỹ đặt hàng á, thì chi phí nó rẻ rẻ hơn rất là nhiều khi so với việc các bạn mà mơ một nhà máy nghiên cứu đầu tư đầu tư nghiên cứu một nhà máy và trong cái nhà máy có sản xuất chip này á, có rất rất nhiều các cái công nghệ mà không phải có tiền mà các bạn làm được Trung Quốc cũng đổ rất rất rất nhiều tiền vào để ờ, làm để sản xuất để ờ, mơ một công ty chip như vậy tuy nhiên không phải đối với ngành chip này nha đối với ngành chip đối với ngành chip này không phải có tiền là các bạn làm được đúng không ạ Trung Quốc đâu có thiếu tiền đâu Trung Quốc không thiếu tiền là một là một nền kinh tế lớn thứ hai thế giới Trung Quốc không có thiếu tiền đúng không ạ nhưng mà ngành cái ngành chip này không phải là các bạn cứ độ nhiều tiền vào được là được bởi vì cái cái lợi thế đặc thù uh, cái ngành này là gì chính là con người chính là bằng sáng chế chính là những cái máy móc mà tinh vi mà không thể không thể ờ, mà mua đại trà được đúng không ạ Trung Quốc cũng có cũng có nhà máy chip nhưng nhà nhưng cái nhà máy chip của TSMC ấy, thì người ta hiện tại sản xuất được những con chip mà khoảng 6 nanomet 6 nanomet đến uh, hiện tại sắp tới là sản xuất những nhà máy chip đến 4 nanomet nhưng mà Trung Quốc hiện tại chỉ mới sản xuất được những cái con chip tốt nhất là những con chip mà ở ở 8 8 nanomet 8 nanomet là các bạn đã hiểu được bởi vì các con chip nó đặc thù là gì những con chip mà nó càng nhỏ nhưng mà nó chứa được nhiều cái bóng đèn ở trên nó thì hay nói khác là cái hiệu suất của nó càng cao Đấy. và Trung Quốc hiện tại chưa thể làm được nhiều đó chính vì vậy là cái công ty DMC này là một công ty cực kỳ quan trọng Đó. hiện tại ở Mỹ á, ở Mỹ nha thì uh, có những đối tác nào của Mỹ uh, ở Mỹ thì sử dụng ờ, công nghệ của TSMC đầu tiên là Apple đối với các con chip về điện thoại của Apple đến 50 phần trăm là đặt đặt bởi TSMC rồi Tesla Tesla đấy Tesla cũng đặt 50 phần trăm chip của TSMC rồi thì vậy thì có có một câu hỏi đặt ra là một cái nền kinh tế Trung Quốc nó lớn mạnh như vậy thì có sử dụng ờ, chip của TSMC ờ, à, hay không là có bởi vì nhưng mà cái quy mô của TS ờ, cái cái thị phần của của TSMC đối với Trung Quốc nó chỉ chiếm 10% trong khi đó thị trường Mỹ thì nó lại à, nhập khẩu đến 50% cái lượng à, nhu cầu tiêu thụ mà TSMC sản xuất ra đấy hay nói cách khác là tiêu thụ để đặt bàn lên bàn cân mà so sánh thì cái lượng tiêu thụ của TSMC tại Mỹ nó cao nó cao gấp 5 lần so Trung Quốc đấy và các bạn biết biết rằng là các cái công nghệ mà so xuất chip của TSMC ấy, là nó cực kỳ tinh vi và họ ờ, TSMC họ bỏ xa đối thủ bằng cách nào họ ờ, liên tục nghiên cứu ra các công nghệ mới ra các cái con chip mạnh mẽ hơn đấy và cái con chip đó nó càng ngày nó càng thu nhỏ lại và nhưng mà cái hiệu suất của nó lại càng ngày càng lên cao đấy. đó chính là người ta gọi là chính là con hào kinh tế mà không phải quốc gia nào không phải quốc gia nào cũng có được mà không phải hệ có tiền là làm được đấy có tiền để làm được rất là nhiều thứ nhưng không phải đối với trong ngành chip này không phải có tiền nhiều là được hiện tại á, thì đối thủ của chiếc uh, TSMC này chỉ có là gì chỉ có là Samsung Samsung cái thứ hai là Intel Đấy. và hiện tại là Nhật Bản và cũng đều cũng Nhật Bản đều bắt tay đã bắt tay với Intel uh, để uh, mở những nhà máy chip để giảm bớt sự phụ thuộc vào đối với TSMC Đấy. TSMC đúng không ạ và Trung Quốc thực sự là thực sự là rất rất là thèm muốn đối với doanh nghiệp này thực sự rất rất thèm muốn đối với doanh nghiệp này và có thể nói là TSMC này là một trong những doanh nghiệp mà quan trọng nhất quan trọng nhất đối với đối với cả Đài Loan và nền kinh tế của Đài Loan Đấy. quy mô của doanh nghiệp này có thể là có thể nói là quy mô và lợi nhuận của doanh nghiệp này không có thể nói không phải là lớn nhất nhưng mà nó lại lại là doanh nghiệp quan trọng nhất của thế giới đấy các bạn biết một điều là đợt à, đợt vừa rồi bà bà Thái Anh Văn đó, khi mà thăm Đài Loan sau khi gặp bà à, nhầm bà Pelosi sau khi đến thăm Đài Loan á, thì có gặp bà Thái Anh Văn sau đó sau khi gặp bà Thái Anh Văn thì à, có đã gặp ngay chủ tịch của uh, à, TSMC thì các bạn qua đó các bạn có thể có thể thấy được là cái tầm quan trọng của TSMC đối với nền kinh tế thế giới nó như thế nào đấy và chính phủ Mỹ hiện tại đã đã, lập ra một cái quỹ 52 tỷ đô để hỗ trợ cho TSMC mở nhà máy ở Mỹ mở nhà máy ở Mỹ đấy à, và hiện tại là TSMC cũng đang có dự định mở thêm một nhà máy ở Nhật Bản một nhà máy ở châu Âu và một nhà máy ở Trung Quốc đấy thay vì là à, hiện tại là TSMC đã tập trung mọi nguồn lực về à, ở Đài Loan hiện tại thì bắt đầu TSMC đã có những chiến lược khác đó là mơ nhà máy ở Mỹ này ờ, ở Nhật Bản châu Âu đã, to ờ, cụ thể là ở Đức và thứ ba là một nhà máy ở Trung Quốc đấy đây mà gì đây là phòng phòng các trường hợp khi mà xảy ra Trung Quốc xảy ra cái cái xung đột giữa Trung Quốc và Đài Loan thì cái hoạt động sản xuất của TSMC nó không bị đình chỉ nó không bị đình đốt, nó không gây ra ảnh hưởng ờ, lớn đối với doanh, các cái doanh doanh nghiệp này và hiện tại các bạn biết là cái xu thế mà uh, hiện tại trong tương trong tương lai nha cái xu thế của tương lai là gì xu thế trong tương lai chính là cái xu thế về công nghệ hóa toàn cầu hóa các bạn biết là ngày xưa chỉ có, có chip điện thoại sử dụng nhiều nhưng mà hiện tại các bạn biết là cuộc sống thông minh nhá, uh, về công nghệ AI này đúng không công nghệ kể cả hiện tại xe hơi ấy, nó ứng dụng rất là nhiều chip ngày xưa các bác xe hơi các bạn chỉ cần lái xe hơi các bạn dùng một hoàn toàn bằng tay và bằng con người nhưng hiện tại con các, các cái các cái xe hiện tại nó lái bằng công nghệ AI hết nó tự động lái đấy hay đấy khác là các bộ phận vi mạch xử lý trong uh, các chiếc xe hiện tại nó nó nhiều càng ngày nó càng nhiều và có thể sau này nó có thêm cả máy bay kể cả tàu thủy à, kể cả tàu ngầm người ta cũng lái bằng à, các con chip này nữa các công nghệ về AI nó sử dụng vào càng ngày càng nhiều thì các cái công nghệ về chip về các cái chất bắn dẫn nó lại càng tối quan trọng hơn nữa Đấy. đó là cái xu thế của tương lai chính vì vậy mà chính vì vậy mà hiện tại TSMC á, đang đang là một trong những doanh nghiệp quan trọng nhất thế giới đúng không ạ thì các bạn đây như báo mà báo tuổi trẻ có đưa tin này uh, các bạn đọc ở ờ, báo tuổi trẻ có đưa tin vào ngày mùng ngày à, mùng 3 tháng 8 hôm nay mùng 7 tháng 8 này à. rồi tờ Washington Post đưa tin ngày 3 tháng 8 Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi có cuộc họp cùng với ông Mark Zulu Chủ tịch Ờ, công ty sản xuất chất bán chất Đài Loan TSMC này đúng không ạ có dự gói khoa học Hàn 52 tỷ đô cho việc thúc đẩy chất bắn sản xuất chất bán chất nội địa ở Mỹ và đã được ờ, lưỡng viện cả thượng viện và hạ viện ủng hộ và chỉ chờ tổng thống Joe Biden ký thành ký là nó thành luật trong tuần tức là cho tới thời điểm hiện tại thì cái cái các cái dự luật này đã được thông qua rồi thông qua rồi và cái cái kho là cái gói tiền này của bắt đầu đã được giải ngân rồi đúng không ạ và cái thông cái cái việc mà thăm Đài Loan ờ, thăm Đài Loan ờ, công việc thăm Đài Loan của bà là bà, bà Pelosi ấy, thì cái việc gặp chủ tịch uh, Max Liu của TSMC lại là một trong hai việc chính của bà này để trao đổi và được đánh giá là phối phần công ty quan trọng nhất hành tinh này đây là báo ờ, báo tuổi trẻ đưa tin nhưng không phải là mình đâu nha và TSMC là ngọn cờ đầu hiện nay đang thống trị ngành sản xuất chất bán dẫn này. các số liệu thống kê cho đây này các vùng lãnh thổ chiếm đến 50, 55 đến 60 phần trăm sản xuất bán dẫn toàn cầu đấy và cái thị phần của TSMC hiện tại là chiếm đến 50 tức là đến 60 phần trăm sản xuất chất bán dẫn toàn cầu đúng không ạ khi mà giả sử như việc TSMC mà bị đình cái bị uh, ách tắc trong việc trong việc uh, uh, sản xuất chip á, nó sẽ ảnh hưởng đến lên nền kinh tế của toàn thế giới Đấy. hiện hiện nay ở Việt Nam mình kể cả các cái con chip trong xe máy nó ở ờ, các ở ờ, xe máy nó đều sử dụng bắt đầu sử dụng các con chip rồi con chip chờ chất bán chân đó. đấy và TSMC chiếm đến 90% thị phần trong phân khúc sản xuất chất bán dẫn tiên tiến nhất và TS công nghệ sản xuất chất bán dẫn của TSMC và Đài Loan nói chung vượt xa phần còn lại của thế giới đúng không ạ và Trung Quốc không không thể thay thế được à, tại bởi vì Trung bởi vì Trung Quốc à, Đài Đài Loan là sở hữu các công nghệ về tối tân nhất tối tân nhất để ờ, sản xuất các cái chất bán dẫn này và không phải quốc gia nào cũng có thể làm được nếu như các bạn biết là Mỹ là một quốc gia cực kỳ nhiều tiền không nói đến quốc Mỹ là quốc gia có thể in tiền in đô la có thể vô tội vạn được đúng không ạ nhưng mà họ cũng không thể làm được như đối với Đài Loan bởi vì đó cái này là thuộc về công nghệ thuộc về bí mật quốc gia về bí mật về công nghệ về sự nghiên cứu đúng không ạ bởi vì đầu tư khi mà đầu tư đầu tư Ừ, một cái được một cái công nghệ như vậy họ cần ngoài tiền ra có gì về thời gian về con người đấy về thời gian về con người nữa cái đó mới là cái mấu chốt đúng không ạ và đặc biệt cái mấu chốt đây là chính là con người nữa thì TSMC đã khởi công nhà máy 12 tỷ đô ở Arizona này, bang Arizona Mỹ này hiện năm 2021 và có thể mở thêm năm sản xuất xưởng sản xuất nữa đấy và có dự án 7 tỷ ở Đài Loan đấy bởi vì người ta đối với TSMC nó là một nhà một trong công ty quan trọng nhất thế giới cho nên là nó cái việc mà nó ngừng sản xuất bởi vì các cái cuộc căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan đó, là một điều nó rất là rủi ro để đã giảm thiểu rủi ro thì họ buộc phải chuyển đến Mỹ và hoặc Nhật Bản Mỹ và Nhật Bản thì Trung Quốc chiếm 10% à, kinh doanh của chúng tôi đây là chủ tịch của Max Max Liu nói nha đấy. thì qua cái bài phân tích vừa rồi thì các bạn hiểu được là tại sao Trung Quốc lại buộc phải uh, Trung Quốc buộc và thèm muốn và nó nhất quyết là phải thống nhất Đài Loan là một trong những ưu tiên hàng đầu mà Trung Quốc uh, Trung Quốc hướng đến chính là thống nhất bán đảo Đài Loan trở về uh, dưới dưới quyền quản lý của lục địa khi mà Trung Quốc chỉ cần thống nhất được Đài Loan đó, thì họ có thể sở hữu được nhà máy của TSMC sở hữu được các công nghệ tối tân và sở hữu những con người ở đó nữa Hiện tại cho tới hiện tại Trung Quốc chỉ sản xuất được các dòng chip từ 16 đến 14 nanomet này. Trong khi đó thì ờ, Đài Loan ờ, bắt đầu sản xuất được những con chip mà đến nhỏ hơn 6 nanomet. Nhỏ hơn 6 nanomet. Và hiện tại thì hầu như ờ, hầu như là chưa có quốc gia nào sản xuất được những con chip này nhỏ như vậy. Đấy. Qua các qua qua các cái phân tích của mình thì mình tin chắc rằng anh chị đã có những được những nhận định về tại sao Trung Quốc lại và phải thống nhất được Đài Loan như vậy thì uh, hy vọng thì qua những phân tích của mình thì anh chị có thể uh, nhắm được trong tương lai thì trong tương lai đúng không ạ những ngành nào nó sẽ quan trọng đối với thế giới qua qua đó các anh chị tìm được những công ty nào mà nó quan trọng như vậy để à, đến những công ty nào tiềm năng để mà các chị đầu tư trong tương lai cảm ơn các chị đã xem video ngày hôm nay của mình à, xin à, các chị cho mình một lượt like một subscribe ủng hộ kênh của mình nha cảm ơn các chị